ché à, ôi ché kìa ôi ôi lân tê hay sao vậy anh em ạ mẹ mồi im luôn chim sụng hay sao anh em trẻ này trẻ clip của Hoàng Văn Quảng nha anh em màu quá là đẹp luôn xong tuyệt vời nha anh em chế này con chế nữa không clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em tuyệt vời